các bạn ơi mình đang ở Long Sơn nè các bạn này đây mình đang ở trên cái cầu này cầu cao lắm nói chung là cảnh cũng đẹp quay lại cho bạn xem này đó đây đây chính là cảnh biển ở kia là người ta đang dựng nhà ở luôn các bạn chắc là bắt cá với đó luôn á này mình cũng rành nữa còn mấy cái cạp kia là cái gì ta wow ở đây đang là thuộc đảo Long Sơn này các bạn ngồi đây đây là gió mát lầm lộng luôn rất là phê rất là đẹp luôn các bạn rồi bây giờ mình đang đi xuống cầu nè à, mình qua lại hoàng xe nha các bạn thấy thấy thuyền không thuyền người ta đi à, đánh cá rồi đó wow ở chỗ này thì cách à, vũng tàu cứ khoảng tầm hai cây nữa các bạn đi tầm khoảng 20 25 phút là tới thành phố Vũng Tàu luôn hội Long Sơn thì à, mình nghe có món gà nướng con lát nhưng mà mình cũng chưa biết ở đâu để đợi khi nào mà có thời gian rảnh đó là mình sẽ đi à, kiếm uh, thử biển Long Sơn nữa mình cũng không biết cái đường ra biển ở đâu nữa nên là mình đang đi trên cái đường uh, từ xa nha các bạn đường này chạy thẳng ra là đi ra quốc lộ chạy rồi phải là chạy xuống Vũng Tàu á nhìn thấy cảnh đẹp quá qua lại cho bạn xem luôn à chỗ này thì tôi gọi là làng bè nha các bạn ở phía trước á à cái này là sông chợ và làng bè sông chợ và cái đây nãy mình đi ngon qua là có rất nhiều chỗ bán hải sản á như là vừa hải sản chợ và luôn thì à, à nếu như à, bạn nào cũng à, ai phải hải sản và đồ tươi á ở đây cũng có rất nhiều nha wow đây là cái cầu thứ hai ở trên đường Trường xa, ở đây thì ờ, ít cảnh hơn các bạn ôi người ta đi đánh cá này ồ ở phía trước kia nó có nguyên một cái hồ hay sao ta nó có một cái vùng đất ngay ở giữa rồi cái cả đó rất là nhiều ờ, sông nhiều hồ nó quanh lại luôn ở đây lạ chữ đó cái này như người ta tự tạo ra cái hồ các bạn ơi tạo hố á chứ nói là nó tự nhiên ở đây thì ờ, gọi là làng bè gò gan thuộc long sơn người của đất thì nó phù hồi trước thì cũng nghe ờ, đạo mình hạ biết máy ảnh hình ảnh này trên uh, sách vở thôi internet thôi giờ mới thấy thực tế này à, các bạn thấy hai bên đỏ không cái này gọi là cái gì ta nhìn đẹp ghê á cái cây này là rễ nó mọc túng luôn phải không các bạn ha chú ra ngồi đất cá này hồ nuôi sâu cắm xuống tắm nhìn dài chắc hồ cũng sâu các bạn hồ nuôi cắm tắm đạp quá hồ nuôi cấm câu rồi cấm xả thải rồi nước không thì bị không mát rồi phía trước là đường rẽ phải là chạy xuống thành phố Vũng Tàu nha các bạn